thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày thì cái thứ nhất là về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cũng đã chiến thắng được con uh, bạch thủ lô là con 28 anh em nhé con 28 này của chúng ta thì uh, chơi thứ tư thứ năm thứ sáu thì chúng ta cũng ăn được thứ tư và thứ năm đều ăn được bạch thủ lô 28 anh em nhé về phần uh, đề của chúng ta về cái chạm 2 và cái bộ đề 02 này của chúng ta thì vẫn chưa ăn được chúng ta nuôi từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 5 thì ngày hôm nay mới là ngày mùng 5 chúng ta nuôi ngày hôm nay là ngày thứ ba anh em nhé anh em tiếp tục vào nuôi cho mình hôm trước thì chúng ta chỉ ăn được ờ, bạch thủ lô là con 28 thôi đó con 28 của chúng ta ngày à, thứ tư này thì chúng ta ăn được hai nháy ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục ăn được con 28 anh em nhé về phần đề của chúng ta thì ờ, vẫn chưa ăn được anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé thì trên kênh của chúng ta thì hiện tại đang còn một cái chạm đầu 4 này thì anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi đến ngày mùng 7 tháng 5 cho mình thì mình cũng nhắc nhở cho anh em là trong buổi uh, chiều ngày hôm nay cái đầu 4 này khá là đẹp anh em để ý giúp mình anh em nhé tí nữa ở cái bảng chốt thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái đường cầu lô đề ngày để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay đó thì nhắc lại cho anh em là cái đầu 4 này trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta khá là đẹp nên là mọi người để ý cho mình anh em nhé dàn đề của chúng ta thì chỉ có bốn số thôi nên chúng ta lên kết hợp cái đầu 4 trong buổi chiều ngày hôm nay thì ngày hôm qua và hôm kia anh em nào mà chúng ta ăn được bạch thủ lô con 28 này thì để lại cho kênh một lượt like và một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé chúng ta tiếp tục vào nuôi cái chạm 2 và cái bộ đề không hai này cho mình thì mình cũng cảm ơn 383 người đã like video cho mình và 3.500 người đã xem Chúc mọi người sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé. Trên kênh của chúng ta thì ăn được ờ, bạch thủ lô 28 hai hôm. Trên Zalo của chúng ta thì tiếp tục chúng ta ăn thông anh em nhé. Ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được con đề 18 này. Hôm trước thì chúng ta ăn được con 76. Ờ, hôm qua thì chúng ta ăn được con 18 này. Khá là tiếc là trong cái dàn kết của chúng ta thì không có con 18 rồi anh em ạ. Dàn kết hai hôm thì đều bắt cho anh em bóng nhưng mà nó lại bị lộn mất ngày hôm qua thì bắt cho em là 10 12 13 và 23 thì nó ra con 18 này thì con 18 này ăn trong cái dàn 12 số anh em nhé hôm qua hôm mà đề về 76 ấy, thì chúng ta cũng bị lộn mất con 71 à, cũng kết con 71 nhưng nó ra 76 dù sao chiến thắng hai hôm đều ăn được hai con đề 76 và con 18 này trong cái dàn 12 à, số của mình quá là tuyệt vời rồi thì mình cũng mong muốn là đường cầu trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta tiếp tục chúng ta rực rỡ bởi vì nó đang chạy hôm trước thì hôm trước thì cũng nhắc nhở cho anh em là cái mình bỏ qua con 65 ấy thì hôm sau thì ăn luôn được con 76 hôm qua thì ăn được con 18 này đó, lô thì chúng ta gãy anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì chúng ta kết bạn về số Zalo trên màn hình đây thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi chị dành cho những anh em nào mà xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với kênh em nhé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 thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung của chúng ta bạch thủ lô kết hợp với lại xiên anh em để ý luôn đây cho mình đường cầu lô khung của ngày thứ năm hàng tuần thứ năm này ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta đường cầu này mình test qua rồi khá là đẹp ở ờ, giải nhì giải ba này giải tư này bạch thủ chúng ta lấy giải nhì và giải ba anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình ghép xiên ở ờ, giải ba và giải tư này thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ 5 này chúng ta có bạch thủ lô là con 58 xiên 2 58 và con 29 để chúng ta chơi thứ 6 ờ, thứ 7 chủ nhật anh em nhé mọi người ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 58 này bạch thủ anh em nhé bạch thủ 58 về dạy 5 ghép xiên với lại con 29 con 29 của chúng ta về dạy 3 thì chúng ta ăn được ngày đầu tiên luôn bạch thủ 58 và xiên 2 58 và 29 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 13 tháng 4 của chúng ta có bạch thủ lô là con 69. Chúng ta ghép xiên 69 và 24. Để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Sang ngày thứ ba sang ngày thứ ba của chúng ta thì ăn được con 69 69 của chúng ta về hai nháy anh em nhé ở dãy 3 này luôn ghép xiên với lại con 24 24 cũng ở dãy 3 này đó thì chúng ta ăn được bạch thủ này và xiên 2 69 24 ngày chủ nhật khung ngày thứ ba phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần Thứ năm ngày 20 tháng 4 này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 46 ghép xiên với lại con 89. bốn sáu và tám mươi chín để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 46 này phải không ạ bạch thủ 46 ghép xiên với lại con 89 thì chúng ta cũng ăn được con 89 này 46 giải 3 và con 89 ở giải 4 này phải không ạ ăn được ngày đầu tiên và ăn được cả xiên 2 luôn tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 27 tháng 4 của chúng ta bạch thủ lô là con 98 này Ghép xiên của chúng ta là con 98 và 45 Để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy Chủ nhật Ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này Ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 98 anh em nhé 98 của chúng ta về giải nhì này Ghép xiên với lại con 45 45 của chúng ta về giải 5 thì chúng ta ăn được ngày thứ bảy anh em nhé bạch thủ lô 98 ghép xiên 9845 đó tiếp tục cái đường cầu này khiên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thì theo cái đường cầu này mình test ấy, thì nó có thể là ăn ngày thứ ba hoặc là ăn ngày đầu tiên nên là anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không thì chúng ta tham khảo thôi cái tuần này của chúng ta thứ năm ngày mùng 4 này ngày mùng 4 tháng 5 của chúng ta ở đây thì chúng ta có bạch thủ lô là con 16 này chúng ta ghép xiên với lại con 16 và 40 đó thì cái cá nhân của mình trong buổi uh, chiều ngày hôm nay thì mọi người có thể là tham khảo về phần này cho mình con 16 này của chúng ta có thể chúng ta lót cho mình là con 40 nữa bởi vì là một con thì anh em nào thích đánh một con thì đánh mà không thích thì chúng ta vào cả 1640 cho mình đó bởi vì nó rất chi là đẹp anh em ạ nên là mọi người ờ, có thể là tham khảo đường cầu này khá là ok anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung của chúng ta ngày thứ năm anh em nhé về cái đường cầu bạch thủ lô là con 16 này và con 40. Hai con này thì anh em thích đánh con nào thì đánh. Xiên 2 1640 thì nó rất ít số thôi, mọi người có thể là cân đối vốn vào. Vào thì chúng ta đánh 50k một cặp thì chúng ta cũng chỉ hết có 2 300 nghìn nếu mà chúng ta chơi trong vòng 3 hôm anh em nhé. Thì những con số này mình chỉ là dự đoán thôi, không có gì là chắc chắn 100%. Chúng ta trùng cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi, không có gì là chắc chắn anh em nhé. Có đâu em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình. Mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi Chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn vào giao lưu trực tiếp với kênh Thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình không qua trung gian một ai anh em nhé Zalo thì sẽ chốt cho anh em là một con nô, bạch thủ lô, song thủ lô, xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngay